Hello các bạn Hôm nay Tuấn lại tiếp tục ghép Nego 12 con giáp nha Tập này mình sẽ ghép con gà nha các bạn Con gà này nhìn nó có bé bé hay sao các bạn ạ Có hơn 500 mảnh thôi Chứ bình thường tôi ghép mấy cái mảnh kia còn hơn 600 này Nào mình thử khui hộp ra nha các bạn nhé Mình thử khui hộp ra xem trong có những gì nào À này có một tờ hướng dẫn này Một túi Nego màu vàng với các màu này Giờ mình thử bắt tay vào ghép luôn nha Ok let's go